参照シュシュと忍者じゃ巻き起こせ勇気のハリケーン Rồi đánh đánh vô vô anh em nha, vô nha. Này nó top hai đường mà đánh chân rồi. Nó đi đâu nhỉ? Nó đi đâu nhỉ? không tiền em đời cao quá Anh vô cướp nhà, vô cướp nhà. ở đâu ở đâu? xong vô đây này ở đây ờ, ở đây nè no đổ mẹ đâu nước tóc biến nha Hả? nó tóc biến thôi. bảy phút năm biến à bảy bảy phút bảy phút năm mươi mốt bảy phút năm mốt tiếp về nha đánh được thì đánh nha tiếp tele luôn hả cái là nó đẩy nhanh đợt này luôn không không có lên cấp sáu rồi đang đang thôi đang đang đang ớ rồi hay à đây có em ở đến nhanh rồi về luôn nó đòn à nó đòn à thế rồi làm gì anh ơi tao đâu sao đâu anh phá nó thôi mít này nha mít này nha anh phá anh phá thuyền không nó vô anh á nó vô anh đánh á anh em không lấy tốt đâu nha không lấy tốt đâu xuống thôi trong này mà trong em em này hết bơi nè mất hết bơi em xuống này xuống này xuống này chết bạn rồi rồi rồi chết nha đừng chết anh à chết anh rồi thằng của cái tên này anh có thứ giả rồi hai em em em nói có đồng hồ nghe hả đâu rồi đâu rồi cuối cùng đâu rồi này về dạ, dạ, dạ. về mua đồ rồi đang đang đang tích tiền để lên tia mắt hay gì đó ui ui ui Hiệu ứng B à, hiệu ứng B là hiệu ứng thách đấu anh em Hôm nay mình có khung mà thành ra nó có thêm hiệu ứng Ôi đẹp ghê Nó lên đã tan là chết luôn á nha Chắc em đấu Không biết là Không biết là màu vàng kìa À màu vàng Tao biết rồi Rồi, ờ, đây là bỏ thì bỏ quá Ok đó Bỏ vào, cóc bóc bóc bóc Nè, em xuống nè, em xuống nè, em xuống nè, em xuống nè, em xuống nè. Ôm nào, ôm cái sấu nè, ôm cá sấu nè Ôi trời, trời không ôm Được á Được Một, một, một Tới đây Ờ, anh cầm chinh phục là chết hết rồi, cay bột lao mới rồi mới tới được rồi rồi em uống coi lòng tiếng nha đỉnh quá nha cái bột <laughs> đó giờ mới bột lòng tiếng hơi delay xíu nhìn lên được con mà biết nhìn vàng vàng xíu con mắt thì ờ, thôi rồi màu đỏ nó lại không được anh là má hết thù mà chim nghe màu đỏ không được anh sau này sẽ ra cái uh, biến về màu khác không màu đỏ biến về màu màu đỏ khác à ờ, màu đỏ được không thì đâu anh thì đâu à ờ, có tàn pháo cái gì kìa kìa đồng á biết đồng lắm luôn á cái này chẳng que nè từ nha từ từ nha nó chạy tay nè đang chạy lên nè rồi em thiếu rồi em có tóc biến bữa này cổ bữa đây cổ tóc biến rồi tóc tóc biến rồi từ từ tới tới cho tôi đúng không ủa ờ nó cắt sắt rồi rồi không chết rồi bữa anh máu anh máu anh máu lại lại đi đi đi đi đi bạn sẽ stress là ken ken san ken san được sói lên nữa đó, không không không flash không flash chơi đây sao nào sao nào sao đẩy bộ á ê anh đang được cái trụ giữa này không ờ anh xuống gà giờ sao giờ xuống gà mít đúng không xuống gà mít cho mình trăm rồng đây là mít tại tại mít đây mình ờ, bóc mạnh hơn á nè nè nè nè ờ. ôi sao đâu sao đâu vô này dồn góc ngoài dồn góc ra dồn góc ra dồn góc ra thả được ta đang chạy lên đang chạy lên đang chạy lên từ từ anh máu à, anh máu à một kìa một sao kìa cá sáu một sao kìa cá sáu một sao kìa trường có trường kéo hụt tam rồi rồi chạy chạy cá sáu không sau đánh thành ok chưa hay lắm rồi không chỉ đẹp đâu không chỉ đẹp đâu một tiếng là nhanh một tiếng thôi út ơi thôi út ơi cô là út đâu ui chạy đi chạy đi bọn ơi chạy đi bọn ơi chạy được anh ơi em còn đúp em còn đúp anh anh không biết mà cả sáu à kẹt rồi kẹt không ơi kẹt thằng út ờ, thằng út không không flash út không flash nè nè anh ôm nè anh ôm nè anh ôm nè ôi được nào ôm nè ôm nè ôm nào được anh ôm ôm ai vậy ôi ôi trời ơi đâu em qua cái thấu vui vẻ anh ơi cái thấu vui vẻ nè ấm đi anh thằng đó không có flash đâu anh anh việc chịu trời ăn gọc nè anh ơi bỏ nó anh ơi ờ kệ dĩ được nó sau lưng kìa nó sau lưng kìa dĩ được đâu không dĩ được đâu cơ động mà cơ động rồi bỏ đi bỏ đi đâu hiểu luôn chết kìa qua lưng cho mày biết cắm dạ, tay chờ dạ, chờ dạ, nó ra rồi không cắt ra rồi không cắt ra mày em tàn trưởng rồi luôn luôn luôn cái bóng ngủ nó nó ra đi em ờ, à, <coughs> đâu rồi đây biết rồi phá mắt đi mập nè rồi đấy nè rồi đấy nè à từ từ từ từ được không được anh ơi không được anh ơi hỏi nè hỏi công rồi công rồi công đánh nè đánh nè đánh nè đây có rợ đây có rợ rồi rồi rồi chú công rồi chú rồi trên rồi đánh này được rồi được rồi em không có tóc biến vô mà nó đẹp quá <coughs> ok sườn ơi ơi ơi nào nào nào à xin ra mức e xin ra mức e xin ra mức e luôn nha dạ. ở đâu không xin rộng hay vậy thế e, đi em còn rồi Sao rồi, mất e, chúng ta mất e anh máu à? Không, chạy chạy luôn rồi. Chạy chạy. Tôi đi lên đèn. Ờ, Sắp hết hết hết ba đông, hết ba đông, ờ, hết ba đông, hết ba đông. Dưới nè, dưới nè. đảo dưới, đảo dưới, đầu cánh nè, đầu cánh nè. Hết ba đông nha. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Liên ra, liên ra. Từ từ, từ từ. Đảo lên miếng nè, đảo lên miếng nè mình chưa ờ, chậm chậm lên để mà lên từ từ thôi mình sẽ chậm chậm rồi đẩy đẩy đẩy vô lại boss nè đẩy vô lại boss nè ờ em thì em với anh Em nó đánh nó đánh nó đánh nó đánh nó đánh nó đánh nó Rồi đẩy em ơi, đẩy nè ờ, Đẩy boss, đẩy boss, đẩy boss, đẩy boss Thôi tụi mình ăn rồi, thập tử giáp sinh rồi, game này bên kia thập tử giáp sinh rồi Dạ, dạ, dạ, dạ Rồng, rồng, rồng, rồng, 45 giây Ờ, sao, sao, sao, sao, sao, sao Rồi, rồi, về, về, về, rồi Em chết rồi, em chết rồi Ok, ok Thôi em ảnh hiếu Ờ, sao đâu, sao đâu, em có đồ cát mà Con trai, con trai có lại nè có be cho anh nè rồi chạy đi anh trời ôi em nhảy tìm kia cái muốn khùng luôn á mọi người ơi cuốn thiếu nè sao đâu em ơi sao đâu em ơi em hết mana em không còn một giọt mana rồi đó mất được em nhưng mà tóc miệng em nhiều không lắm. bắt được làm chó ừ chạy đâu sao đâu đâu em đi bố full flash rồi nha đây đây lá lá lên đây nè đây đánh chủ anh chủ anh không anh đang đang này đây. Đâu cò nó cho ăn đâu mà biết Rồi ha, ăn đi dạ, Nghe thương cả Nghe thốn đấy anh Con tì là... Anh chắc rộng quá à Em hết mana rồi, rồi đi về đi anh, em ăn mà luôn nó đi, mà luôn nó kìa Em không có mana đánh thường, chứ bao giờ nó mới chết thì mình có lulu với mình mẫu. không bên mình có dạ, hai dạ. rồi anh có được phạt em nổi Tao hết Cho nó còn đó đi anh, cho nó có cơ hy vọng Cho nó tia hy vọng đi anh bót vô rồi, bót vô rồi, bót vô đánh Cứ từ từ thôi, không sao ờ, Cứ từ từ thôi, để bót vô, để bót vô Nè nè nè, top lên nè, top lên Chết hết rồi Rồi thôi ăn luôn đi mọi người, nói chứ nữa Mắt không con gần con gần nó đem làm cho gần nó em e cho đúp cho dạ boss nó vô rồi bót nó vô rồi bây giờ bên kia đừng hỏi nó cởi nó cởi nó em chơi cái boss phải đẩy một phải chửi người dây đép người dây đép mà vẫn thua thôi cho bá thiếu người sao đánh lại mình khó rồi ủa đừng sai đâu sao đâu ờ tụi mình săn người tụi mình săn người tụi mình săn nhà bà con ơi sợ anh ơi mẹ đồ hốp vậy đuôi đuôi chưa nhiều nhà là không có này anh ra lon liền anh liệu à liệu tức á tức giận luôn á trường cả đời không được ăn rồi <laughs> vậy cơ động sao bắt được anh được yeah. rồi sao chết anh hiểu rồi chắc luôn ờ đồ ờ, mới nói xong thì cơ động sao bắt được sao, sao? em ơi sao, em ơi hơi xa hơi xa bỏ hết nhưng mà anh hàng anh hàng trong con kia cho tụi nó đặt cái vậy nó chạy chạy mày tự mày bị bóng à không có chạy không có chạy tự hình như kéo sao xa Ờ, à, đánh một lát kia ăn máu à Đây cọc bóp Tiếp em cọc bóp này thì bóp Bóp Ờ, ờ, ờ anh không đúc kịp, anh không đúc kịp, anh không đúc kịp Em coi, em coi Đây, đây, đây Giờ đi ăn chơi tiếp kìa Bắn nè, anh lo bắn nè Nguyên nè, nguyên nè, nguyên nè Còn anh đang cứ nhỏ Em quên là em không có đồng một cái ừ. Ý là, ý là tài gọi là dân support không chuyên à